ok đấy bởi vì đó là phần sản phẩm review của hãng chứ còn báo sản phẩm của bạn có thể là nguyên bản nhưng mà có thể là thay áo lưng không in may sau lưng ấy thì đấy là sản phẩm tân trang nhưng mà của ông hàng xóm ấy ờ, Xin chào anh em, mình đến từ MMGVN và ngày hôm nay trên bàn mình hiện tại này đây là đây là những chiếc siêu phẩm mà hiện tại rất là nhiều anh em gọi điện hỏi mình hay là quan tâm rất là nhiều luôn bởi vì giá hiện tại của nó siêu được giảm giá vô cùng vô cùng là rẻ luôn nhá Cụ thể thì mình đang nói cái clip này vào tháng 6 đầu tháng 6 của năm 2020 ấy, thì giá những sản phẩm này với bản 95% xây sát chảy xước ấy thì ờ, hơn 8 triệu thôi. Còn ờ, nếu mà anh em mua cái bản 99% siêu lướt như thế này ấy, thì hơn 9 triệu một chút xíu thôi, cụ thể là là 9 triệu 050 nhá. Chi tiết nhất về giá cũng như là thời gian cập nhật cũng như là khuyến mại ấy, thì anh em vào msm.vn mình để link ở dưới mô tả ấy. Anh cứ vào đấy để mình biết chi tiết rồi. Chi tiết nhất uh, những sản phẩm này thì ưu nhược điểm của nó là như thế nào và nó khác những sản phẩm S15G chính hãng là như thế nào và nó những cái gì hay với những gì không hay ấy thì rất là nhiều các bạn uh, ở cái YouTube khác người ta đã làm rồi rất là chuyên nghiệp rất là rất là hay luôn mình thì thực sự là mình không thể làm được như thế đâu bởi vì là cái khiếu ăn nói của mình không tốt mà thế nên là mình làm clip này để mình chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình về những cách chọn mua những chiếc mua những chiếc máy này một cách chuẩn nhất thôi bởi vì là đây là những sản phẩm hiện tại đang giá rất là rẻ rồi vô cùng là rẻ rồi thế nên là cái việc mà khách hàng cái việc của mọi người đang mua rất là nhiều nhiều ấy thế là khó tránh khỏi cái việc của mọi người mua phải dính phải máy rứt lắm bởi vì đâu có nhiều hàng ngon để bán cho mọi người đâu hoặc là đâu có nhiều hàng đẹp để bán cho mọi người đâu những cái hàng 95 hay là 90 phần trăm mà không thể bán nổi ấy, thì chắc chắn là thương gia người ta đã thay vỏ để bán cho chúng ta rồi đấy như bên mình ấy thì 95 mình ít lắm mình cứ nhập toàn hàng đẹp về thôi mình nhập toàn, toàn hàng đẹp đâu là những con máy nào mà xước mà phẩy ấy, thì mình sẽ bán thành 95 còn những con chiếc máy nào mà đẹp long lanh như này ấy, thì mình bán 99 thôi những chiếc đẹp long lanh như này nó rất là nhiều những chiếc máy nào ấy, mình cảm thấy có vấn đề là mình trả hết rồi đấy, thế nên là mình chỉ có hàng ngon thôi đấy để mua bên mình thì cũng rất dễ thôi để yên tâm nhất là mua mình thì vô cùng là dễ thôi anh em có thể là vào đường link mình để dưới mô tả vào mnm.vn đặt hàng hoặc anh em có thể inbox vào facebook bên mình là cũng là mnm.vn luôn hoặc em có thể gọi số điện thoại là hai hai năm năm sáu sáu bảy 0256526789 nhá địa chỉ trực tiếp bên mình ấy thì là 170 lánh chay anh em qua đấy là anh em chọn mua thoải mái luôn bởi vì là mình đã dám làm clip này thì mình không thể bán máy vớ vẩn cho anh em được chiếc máy nào mà có vấn đề gì thì mình sẽ đền bù anh em hoặc là anh em có thể gửi máy có thể phản ánh có thể lọ kia để mình sẽ đổi cho anh em một chiếc máy khác bởi vì là những sản phẩm mà nếu anh em mua trực tiếp tại shop ấy thì em anh em có thời gian một đến một trong 30 ngày còn nếu anh em ở xa mình ship COD ấy, thì thời gian của bảo hành của anh em sẽ là một đến một trong vòng 45 ngày còn thời gian anh em mua theo gói bảo hành vàng để bảo hành sẽ là một đến một trong vòng 7 tháng thế là anh em vô cùng là thoải mái lên yên tâm nhé những sản phẩm này hiện tại mình đang bán rất là nhiều tại hệ thống 170 lấy chay luôn anh em cứ qua đây anh em chọn thoải mái luôn đó đặt online thì là bên mình sẽ ship COD toàn quốc anh em nhận được hàng anh em phải thanh toán nhé thế nên anh em cứ thoải mái yên tâm và đặt hàng thôi đó nói về quảng cáo nhiều rồi thì bây giờ là mình sẽ nói chi tiết để anh em cái chọn mua đầu tiên ấy thì anh em bỏ ra số tiền là hơn 9 triệu để anh em mua những chiếc máy 99 phần trăm sau này rẻ như nào anh em lại vào đường link mô tả mình xem lại nhá thế nên đấy nếu mà những chiếc máy 99% ấy sẽ phải là theo tiêu chuẩn bên mình ấy sẽ phải là vô cùng đẹp nhá đầu tiên là cùng xem về hình thức trước này à quên mất để mình rồi nói nói qua màu sắc của những chiếc máy này có nhá thì sản phẩm này hiện tại ấy, nó chỉ có ba màu tất cả thôi thì uh, màu đen này mình đã bán hết mất rồi đấy thế nên là hiện tại mình chỉ còn hai màu như này đây là cái màu rất đặc biệt này thì uh, nhiều bên gọi là màu trắng này nhiều bên gọi là màu xanh này nhiều bên gọi là màu tím này mình thì thực sự mình không biết là màu gì cả bởi vì nó thay đổi màu sắc thay không nhìn mà đó cực quang được đấy, anh em nhìn không nếu mà để vào một ánh sáng chiếu vào ấy thì nó sẽ lấy lên màu cái màu vàng như này này đó cái màu này nó rất là nhiều màu màu tiếp theo là một cái màu vàng này màu này thì màu cơ bản rồi cái này nó không hẳn là vàng nó cũng không hẳn là trắng nó giống giống cái màu chó lòng ấy cái lưng nó như vậy nhưng cái viền nó có ánh vàng này thế nên là gọi là màu vàng cũng được đúng không anh em và có một màu tiếp theo ấy, nó sẽ là màu đen như này nhá đây là một chiếc n 10 Plus nhưng mình cứ đem là giới thiệu cho anh em thôi đó là cái màu đen như thế này nếu S15G thì nó sẽ tương tự như thế này nhá về phân biệt S10 và Plus S15G thì mình đã từng làm clip rồi đấy đó nó là chiếc máy 99 nó sẽ như này này đấy, bỏ tiền ra mua phải là máy đẹp 99 nó phải như này tiêu chuẩn của MSM nhá đó anh em phải nhìn không viền như vừa bóc hộp không có một vết xước hay vết cấn gì luôn đã xước vết cấn thì giảm giá gần 1 triệu cho anh em luôn đó bởi vì đấy là những chiếc máy 95 phần trăm rồi anh em lưu ý như thế nhá anh em nhìn thế này đó, nó sẽ phải đẹp như này này đó và lưu ý một điều nhé cái viền của S15G ấy nó sẽ không dày đâu nó sẽ không dày như viền cái S10 Plus đâu anh em nhìn đây nó sẽ không dày như viền cái S10 Plus đâu đó anh em nhìn nhá mà nó sẽ mỏng như này clip mình đã làm từng phân biệt rồi nó sẽ vát xuống dưới như này và khi đến các phím thì sẽ lồi ra đó anh em đi mua S15G bắt buộc nó phải như thế này nhá chứ không phải là nó dày bình bình đâu dày bình thì không phải S15G rồi đó phía bên này nó sẽ là cái phím nguồn này tất cả những phím là rất là chắc chắn luôn không long lay mấy đâu nhá nó chỉ dơ đủ đấy anh em ấn thôi đấy chứ không phải là lắc lắc mà long sọc đâu đó rất là khít này phím nào nó đều phím đấy luôn ấn nó rất là đều nhau đó và là những cái hàng chuẩn hàng chuẩn nó phải như vậy đó và tất nhiên rồi nó rất là khít tiếp nữa là quan trọng nhất là khu vực chân sạc khu vực phía dưới này việc đầu tiên ấy là anh em sẽ nhìn vào khu vực hai cái vực căng ten này nhá anh em dùng tay của mình anh em vuốt này anh em nhắm mắt vào anh em cảm nhận nó sẽ là một khối liền luôn nó sẽ không dơ nó sẽ không chìm xuống hay là nó sẽ không nổi lên đó anh em lưu ý nha đó. nếu trong trường hợp mà nó dơ lên này nó cao lên này nhiều khả năng bị phun sơn lại cái viền nhưng cái nhựa nó sẽ dán vào thế nó sẽ cao luôn cao hơn nếu nó thấp hơn thì cái viền bị móp và bị đánh đi đánh mỏng đi ấy và sau đó sơn vào đó anh em lưu ý là những này nó rất là khít như một là một khối luôn và nó sẽ không có hở luôn không thể nào mà đưa bất cứ cái gì vào trong khe là được bởi vì nó liền cái tiếp nữa cùng chú ý đến khu vực chân sạc hay là khu vực chân tay nghe nó sẽ có hai cái viền nhựa nó sẽ hai cái viền nhựa nằm bên ngoài hai cái viền nhựa này nó sẽ có màu sắc tương đồng với màu sắc của khu vực áng tang này nhé nó sẽ phải là màu sắc tương đồng chứ không phải là cái viền nhựa thì màu trắng khu vực này thì là màu xám hay là không phải là viền nhựa là màu xám khu vực là màu trắng anh lưu ý là viền nhựa nó phải trùng màu với nhau nó mới là chuẩn đó bởi vì đây là những sản phẩm 99% chân sạc rất là đẹp luôn nó rất là dễ nhìn luôn đấy, anh lưu ý như vậy này đó chân này nhẹ rất là sạch luôn này đó tiếp nữa đến khu vực uh, loa trong loa loa ngoài đấy nhé loa ngoài đó anh em nhìn đây năm cái lỗ của loa ngoài sẽ rất là đều nhau chứ không phải là nó sẽ bị lệch lạc nó rất là đều nhau cái nước sơn nó phun cũng rất là đều nhau luôn chứ không phải cái nào sơn mỏng một cái sơn dày đâu đến cái lỗ phía dưới mic này đấy lật bên trên này nó sẽ có bích phụ hai cái này nó sẽ đều cho tăm tắp nó đều cho tăm tắp đó anh em lưu ý như vậy nhé và không có cái việc mà cái việc mà nhiều người, ta phun sơn lại ấy, thì nó không tròn xoe này đâu mà nó lại còn dơ dơ được một tí sơn ở ngoài ấy. thì những cái đấy là bị phun sơn lại là anh em lưu ý mình như vậy khai sim có màu tương đồng với viền luôn đấy những lỗ khai sim cũng tương tự nhưng lỗ này rất là tròn luôn đó, ngay về cái viền anh em xem là như vậy nhá tiếp nữa là chúng ta sẽ xem về sau lưng sau lưng của những chiếc máy S10 5G của Hàn Quốc nó cũng như chiếc máy Samsung khác thôi bao giờ nó sẽ có logo của Samsung ở đây đó anh em có thể nhìn nhé logo của Samsung này đó. nó sẽ có màu ví dụ như sản phẩm này nó sẽ là màu ánh bạc sản phẩm này nó sẽ màu ánh vàng gần như là cái màu tương đồng với cái màu viền này này đó, anh cứ lưu ý như vậy nhé đấy màu nó tương đồng màu viền này cũng như là cái viền của camera viền của khu vực camera nó cũng sẽ màu tương đồng màu viền này luôn anh em lưu ý như vậy chứ không phải là cái màu cái cái chữ Samsung này nó là một cái màu trắng và đặc biệt nhé là chữ Samsung này nó phải là chữ Samsung in chìm bởi vì mình gặp rất là nhiều những sản phẩm lắp lưng thay hay những sản phẩm Samsung mà mà hàng fake ấy thì thường là chữ Samsung nó sẽ là màu trắng rất là sáng và nó sẽ in bên trên mặt in bên trên kính ấy anh lưu ý là phải in chìm và cái điều rất là quan trọng nữa là bao giờ Samsung tất cả những máy Samsung bán ra tại thị trường ấy trên thị trường ấy bắt buộc là nó sẽ phải in tên modem ở đây bao giờ đầu cũng là tên modem phiên bản của Hàn Quốc đặc biệt là chip X15G nó chỉ có vào dòng chữ thôi nhưng bao giờ đầu tiên nó sẽ là tên modem modem của sản phẩm này sẽ là SMG977N anh em lưu ý như vậy nhé sau đó nó sẽ đến một ký tự của Hàn Quốc mình không hiểu nó viết cái gì chỉ biết là chữ Hàn Quốc thôi và đến một dãy số ở đây và sau đó là đến chữ email và đến dãy số email ở đây phần cuối cùng sẽ là tên nhà mạng tên nhà mạng thì sẽ là SKT hoặc là KT hoặc là LG anh em lưu ý như vậy nhé đó tên modem này đến một ký tự của Hàn Quốc đến một dãy số đến số email và chắc chắn rồi số email này bao giờ cũng sẽ trùng số email ở trên mail luôn anh em lưu ý mình như vậy là rất là quan trọng nếu đi mua sản phẩm nào mà không có dãy số này chắc chắn một điều là đó là sản phẩm thay lắp lưng có thể là review của hãng thì không sao rất là ngon nhưng mà nếu là thay lắp lưng của hàng linh kiện ấy, thì em lưu ý là vấn đề như thế là tốt nhất là anh em không nên mua cứ có email thì anh em mới mua anh lưu ý mình như vậy nhá chắc chắn là cứ có email thì mới mua đó đấy là cái phần dưới này khẳng định anh em là phải có và nếu mà đánh F15G của Hàn Quốc phải là G977N em lưu ý vậy G977N nhá tôi nói lên cụm camera này thì ở trên này ấy, thì uh, đầu tiên là mình cứ nghĩ là chỉ là ba camera như là F15G thôi nhưng thực tế nó sẽ là bốn camera nhá có một cái như thế này đấy là bốn camera này đó anh lưu ý này nó sẽ có bốn camera ở đây và tất cả cái camera này nó không giống nhau đâu nó sẽ không giống nhau ở bên ngoài cùng nó sẽ là bên trong nó sẽ có một thấu kính thấu kính màu đen và khu vực xung quanh nó sẽ là màu đen giống như chiếc iPhone rất giống những chiếc iPhone luôn đen chỉ nhìn thấy thấu kính thôi là chủ yếu thôi xoay đèn rồi nhìn thấy viền phía camera ở giữa chúng ta sẽ nhìn rõ là cái viền đó phía camera ở giữa sẽ nhìn rõ cái viền thấu kính sẽ bé hơn cái thấu kính bên này phía camera thứ ba thấu kính sẽ rất là to và cũng sẽ đen nhưng mà không đen hẳn như này cũng rõ viền một chút nhìn kỹ cũng thấy là viền và phía camera cuối cùng chỉ thấy thấu kính thôi chỉ thấy thấu kính và thấu kính rất sáng anh em lưu ý như vậy nhé nếu đi mua ấy mà nó khác như cái mô tả của mình ấy thì chắc chắn mọi điều không phải là hàng xịn và có vấn đề rồi bên ngoài sẽ đen rất giống camera của iphone sẽ rất là đen chỉ nhìn thấu kính rồi nhìn kỹ mới thấy viền này bên này sẽ nhìn rõ cái viền luôn bên này thì cũng đen viền thấu kính rất là to bên trong có một thấu kính nhỏ nữa và cái viền cũng đen như sẽ nhìn rõ và bên này chỉ thấy thấu kính to thôi đó và tiếp nữa sẽ đến một cái cảm biến ở đây đó anh em nhìn nha nó sẽ đến một cái cảm biến đây và phía này là đèn flash này có một cảm biến nhỏ nữa ở dưới này, dưới này có nghĩa là hai cảm biến ở chỗ này và một đèn flash này nó sẽ không nó sẽ không có cảm biến rõ như S10 Plus này đâu nhé Đấy, nó không sẽ có cảm biến vân tay rõ như này đâu mà cảm biến nó sẽ đánh chìm như này luôn nhìn rất là đẹp luôn nhìn rất là hiện đại luôn cảm giác hiện đại hơn S10 5G rất là S10 Plus rất là nhiều luôn đó em lưu ý mình như vậy và tất nhiên rồi mình nói lại là cái viền này nó sẽ cái màu viền nó sẽ gần như là màu viền tương đồng với cái màu viền bên ngoài này đó em nhìn thấy nhau màu bạc này nó sẽ là màu bạc và anh lưu ý với mình nhé cái màu viền này nó sẽ màu viền tương đồng với viền này nhưng mà nó sẽ không phai bóng mà nó hơi hơi kiểu xước một chút nó sẽ không bóng đâu nha à, nó sẽ không bóng đâu nha đó chứ mà nó bóng mà giống hệt đấy thì ờ, không chuẩn đâu đấy nó sẽ hơi phai phai xước thì đấy là khu vực sau lưng nhân tiện thì chúng ta sẽ nhìn xem khu vực sau lưng này nó có khít không này bấm bấm các mép này xem nó có bị bập bùng hay không nó không được bập bùng đâu nhá và bốn cái mép này không được vào vùng đâu và nó sẽ rất là khít rất là đều này đó bởi vì đây là sẽ tháo lưng ra để thay mà anh em nhìn lưu ý như vậy nhá đấy nó cứ không bồng bùng và thường thường nó rất là khít nha những cái mép này nó sẽ hơi hở một tí thôi đấy nhưng đa phần nó sẽ khít những cái mép này này mép này nó rất là khít này đó anh em lý mình mình như vậy nó là khi là rất là đều nhau này đó rất là đều nhau này đó cái phần đường sau lưng là như vậy tiếp theo là chúng ta sẽ xem được mặt bên ngoài mặt đường trước thì đây là sản phẩm S10 5G có camera trước là camera như, đôi như này nhá đó, kiểu camera dạng nó đuổi đấy thì đầu tiên là chúng ta sẽ tắt màn hình đi trước này tắt màn hình đi trước nhá đó là chúng ta nhìn nó sẽ có màu đen rất là tuyệt đối luôn đó, đó các bạn nhìn đâu cảm tưởng như đây là một khối màu đen luôn anh em mở mua hàng online anh em bỏ người ta chụp ảnh nó trước mà xung quanh này nó trắng tinh tinh ấy mà cảm tưởng nó trắng trắng kiểu như màn hình LCD loại rẻ tiền ấy thì anh em cứ xem chừng nhá đây là màn hình nó không nó còn cao cấp hơn cả mình AMOLED mình không nhớ tên nó là gì nữa đó nhưng là màn hình rất là cao cấp của Samsung anh em nhìn thấy nó đen khối luôn này đó. gần như là không nhìn thấy cái viền luôn nếu mà khi tắt màn hình đi đó. bật sáng lên thì sẽ nhìn thấy cái viền một lưu ý quan trọng viền sẽ rất là đều viền sẽ rất là đều nhá viền sẽ vô cùng là đều luôn đó. bên này kích thước như bên này như vậy này sẽ không có một cái vết lệch vết liếc gì luôn đó hai bên như nhau bên trên này thì khác hai cái phía trên này khác rồi nên anh em lưu ý nhá, không vết gì xoay thật kỹ phía dưới cái những cái mép này này xoay thật kỹ vào nó không có một vết thì có vết xước ở bên trong luôn thì ổn sợ nhất là vết xước bên trong là bởi vì đã tháo ra rồi phải ép lại kính mà thì rất dễ vết xước bên trong nhựa này xoay thật kỹ vào anh em nhá đây tiếp nữa là anh em xoay đến phần camera này cứ bật sáng này xoay cho dễ nhá camera nó sẽ là hai mắt ở đây hai mắt bên này hai mắt hai bên thì đó là một cái là cảm biến bóng mắt một cái là camera trước mà đó và phía giữa giữa này nó sẽ là có một cảm biến ánh sáng luôn nó vuông vuông cái này bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy nhưng mà nếu nhìn qua nó sẽ đen xì ấy anh em nào bị cận khả năng sẽ không nhìn thấy không nhưng mà nếu mà mắt thường anh em tinh sẽ nhìn thấy một cảm biến hình vuông ở đây nó sẽ là hình vuông anh em nhá phía trên này nó sẽ là loa trong này và loa trong này bao giờ nó sẽ có màng những cái lỗ rất là đều nằm ở giữa chứ không thể là lỗ loa trong nó nằm bên trên đâu nhá lỗ sẽ rất là đều nằm ở giữa anh em lưu ý mình như vậy đó đấy thêm mới chuẩn đó nhìn qua về hình thức bên ngoài như thế rồi anh em có thể xác định được là chuẩn rồi bây giờ anh em có thể bật lên bên trong và kiểm tra bên trong đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra về email này anh em vào phần gọi điện nhá ấn sáu thang không sáu thang này thì nó ra ra cái dãy số email ở đây đây ở dưới là serial này dãy số email như này và anh em xoay bên dưới này đó anh em nhìn đây và anh em xoay dưới này trùng nhau nhá trùng nhau là ok phải trùng nhau anh em lưu ý mình như vậy nhìn đây này và xoay này trùng nhau nhá phải trùng nhau mới ok đó là dãy số email cái đấy thì là cái phụ thôi bởi vì email thì chúng ta dễ kiểm tra lắm những cái quan trọng như này này anh em vẫn lại lại cho mình sao tăng không sao tăng nó sẽ vào một cái phần để test thì ở trên này anh em có thể test màn hình được xem nó có bị điểm chết hay có bị là các điểm màu khác nhau hay không đó em nhìn đâu có vết đen đây đúng không vuốt đi sạch là được nó chỉ là cái bụi trên mặt thôi đó nhưng mà nếu vuốt đi không được ấy thì cái màn hình có vấn đề mà màn hình những sản phẩm này rất là đắt tiền nếu bị anh em coi như không mua nữa bởi vì là cái màn hình gần như nó bằng giá trị gần bằng con máy rồi đó màn hình rất là đắt tiền luôn giá trị máy khoảng 8 triệu hơn 8 triệu thì màn hình của nó phải khoảng 6 5 6 triệu rồi anh em lưu ý ý mình như vậy nhé ở phía này sẽ kiểm tra camera hay là kiểm tra cảm ứng thì cái đấy mình không nói nhiều nữa nhưng cái quan trọng nhất là kiểm tra sensor đây bởi vì là cách kiểm tra áp suất những chiếc máy còn áp suất không còn áp suất thì chắc chắn nó bị tháo ra chắc chắn nó bị tháo ra còn những chiếc máy còn áp suất thì khẳng định là 80% chịu bị tháo ra anh em lưu ý như vậy thợ nó cao tay nó vẫn giá được áp suất đấy đây cái phần áp suất ở trên này nhá anh em nhìn thấy một không không không ba đây không những chiếc máy khác nó sẽ là số khác nhưng quan trọng là 1003 hay 1007 không quan trọng nhưng quan trọng khi chúng ta dùng lực bắn vào màn hình này đó anh em nhìn nó nhảy lên không đó 1004 1005 này đó đấy nha mình sẽ tháo thử cái sim này anh em xem nhá đây tháo thử cái sim này anh em xem này ấn nó sẽ không có tác dụng luôn đó bởi vì hiện tại tháo cái sim là mất áp suất mà và tháo cái sim nhúng nước là chết đấy anh lưu với mình như vậy nhé đó nhưng mà lắc cái sim lại áp suất lại hoạt động bình thường có nghĩa là những sản phẩm này có thể nhúng nước hoạt động bình thường ấy. đấy em nhìn không nhảy lên 4 nhảy lên 5 này đó cứ còn áp suất thì khẳng định là 80% là máy chưa bị tháo anh em lưu ý mình như vậy nhé cái này rất là quan trọng này đó và có một cái vấn đề nữa là S15G này nó chỉ sử dụng một sim thôi nhá cái này mình vừa tháo hai sim này và không lắp phải thẻ nhớ nữa bộ nhớ trong của nó sẽ là 256 g thoải mái rồi nhưng mà chỉ dùng được một sim thôi S10 Plus thì nó lại khác M10 Plus là nó sẽ là một chân sim và một chân thẻ nhớ đối với bản Hàn Quốc như mình đang cầm trên tay đây đây và sẽ có phần mềm để độ được hai sim để chúng ta lắp một cái sim phụ ở phía này giống như hàng chính hãng ấy nhưng S10 Plus s 10 5 g thì không có đấy, S10 Plus nó có cái đấy s 10 5 g thì nó không có nhá mà nó chỉ có một hai sim này thôi và chúng ta chỉ có thể lắp một sim không bao giờ chúng ta độ được hai sim anh em lưu ý như vậy đó tháo S10 5G lên như vậy nhá đó cái kiểm tra bên trong là, là như vậy thôi cả cả phần cài đặt này chúng ta xem lại là nữa này và trạng thái này bên phía dưới này nó sẽ có dãy số email này xem đằng sau lưng nó trùng này đó anh em lưu ý nhá dãy số email sau, sau lưng trùng này số serial number này trùng này Đấy, nếu chúng ta ấn sau thang 06 thang nhá này nó sẽ lên nếu mà bằng phần mềm của nhà mạng nó sẽ lên này nhưng nếu phần mềm gọi điện bình thường của Samsung nhá, sau thang 06 thang này nó sẽ có phần gạch ngang 01 đây thì chúng ta không quan tâm mà chúng ta chỉ quan tâm đến 15 dãy số đầu tiên thôi đó là cái này thôi đấy nó trùng với sau lưng này tất cả thế là chuẩn nhá thì là máy là ok cái nữa là mình có một cái phần mềm mà mình nói với anh em cái phần mềm là chỉ mang tính tham khảo thôi để anh em kiểm tra cho nó ờ, đầy đủ hơn một chút nữa đó là cái phần mềm phone info này thì cái này là chúng ta có thể tải trực tiếp ở trên sếp play được chứ không khó đâu trên sếp play này đó là phần mềm phone info này phần mềm này của việt nam phát triển của một các bạn ở việt nam ấy thì ở trên này nó sẽ báo này nhãn hiệu là samsung này samsung galaxy um, s 10 5g g 977 n đấy nó báo như này là chuẩn nhá ở loại thiết bị cái này thì mình không quan tâm và có cái nước sản xuất là sản xuất tại Hàn Quốc này bởi vì sản phẩm S15G chủ yếu là sản xuất tại Hàn Quốc thôi nếu như sản phẩm S15G mà xuất sang thị trường Mỹ thì mình không biết bởi vì mình chưa cầm vào bao giờ còn những chiếc S15G mà, mà của Hàn Quốc ấy, thì chắc chắn một điều là chỉ sản xuất tại Hàn Quốc thôi và đây có ngày xuất xưởng này đấy thường thường nó vào đầu năm 2019 chưa bị nốt thì nó sẽ chưa nhảy lên và màu sắc ở phía dưới này nó sẽ có màu sắc đó thì cái màu sắc của sản phẩm này nó sẽ báo là màu gold anh em nhé anh em lưu như vậy phải mà có màu sắc còn nếu không có màu sắc ấy thì khả năng đó là cái hàng mà hàng à, hàng hàng bằng Phobit anh lưu ý như vậy ở phía này nó sẽ có tên nhà mạng ở đây thì những sản phẩm này chưa có ra quốc tế thì bao giờ nó sẽ theo tên đúng theo tên nhà mạng anh lưu ý mình như vậy đây là đó tên nhà cung cấp này KR này của Hàn Quốc này đây tên nhà mạng nó thế này này đó phía dưới này có tên um, của tên model phần mềm ở chỗ này thì cái đấy thì chúng ta chạy phần mềm nó sẽ hết thôi đây phía bên phần cứng này là chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tại đang sử dụng CPU là Exynos 9820 chứ còn nếu mà báo cái này là Mediatek thì chết dở ấy nhé đó mà cũng không phải quan com luôn quan com thì có thể là của Mỹ anh em lưu ý mình như vậy hay của Nhật Bản vậy chứ còn nếu mà là Exynos 9820 thì đúng là Hàn Quốc rồi đó nền tảng là Exynos này chế độ họa là Mali G76 này đó, đây bộ RAM của nó là 8 g đó màn hình là sáu sáu hai inch nó màn hình rất là lớn luôn màn hình rất lớn hơn là màn hình của S10 5G cũng như là S10 thường luôn đó camera chúng ta sẽ có cụm camera như này đây sau này đó, trước đây sau tiếp này đấy, Comara trên này nó báo thì cũng không phải là chuẩn xác lắm đâu nó báo không đầy đủ lắm cho mình không quan tâm được cái đấy tiếp đó là phần cá nhân là chúng ta có thể xem được phần chu, chu trình xả pin đối với những sản phẩm Samsung ấy thì nó không giống như iPhone iPhone chúng ta sạc đầy chúng ta rút ra thì nó báo một lần thôi nhưng Samsung cứ cắm sạc và khả năng nó báo một lần rồi 185 là rất là ít luôn những sản phẩm này sử dụng vô cùng ít luôn đó đây có một phần nữa là chúng ta sẽ kiểm tra tân trang đó đối với những sản phẩm refurbit nhé thì nó sẽ không chúc mừng như này đâu mà nó báo cảm tưởng cho sản phẩm bạn sản phẩm tân trang nếu nó báo được như vậy thì khả năng là chuẩn cũng ok đấy bởi vì đó là phần sản phẩm refresh của hãng chứ còn báo sản phẩm của bạn có thể là nguyên bản nhưng mà có thể là thay sau lưng không email sau lưng ấy thì đấy là sản phẩm tân trang nhưng mà của ông hàng xóm ấy đấy anh em lưu ý như vậy nhá đó đây phần bên info thì chúng ta chỉ mang tính tham khảo thôi nhưng mà cũng báo được khá nhiều thông tin mà hữu ích đối với chúng ta đấy đó đối với những sản phẩm S10 5G thì xem chỉ đơn giản như vậy thôi chúng ta nhìn qua như vậy mất vài phút là chúng ta có thể nhận biết được sản phẩm của mình có chuẩn hay không đó để yên tâm nhất là anh em có thể mua hàng của mình nhá mình đã làm clip này thì mình không dám làm bán cái hàng vớ vẩn đâu thế là anh em yên tâm luôn đã lên youtube đã cho tất cả cộng đồng bạn cùng xem thì không bao giờ bán hàng vớ vẩn thế nên nếu để yên tâm là anh em có thể mua mình theo địa chỉ đặt hàng là cho vn để đặt hàng hoặc là anh em điện thoại số điện thoại là 0256526789 hoặc là anh em đến trực tiếp cửa hàng là 170 lạch chay của Hải Phòng để xem nhá. Đó, nếu anh em thấy clip này hữu ích thì anh em like và share cho mình cùng xem. Anh em uh, subscribe để ủng hộ mình để mình có động lực để làm nhiều clip hơn cho anh em hướng dẫn anh em tất cả các dòng máy luôn anh em muốn mình làm clip về sản phẩm nào cũng như hướng dẫn chạy rom hay làm gì anh em cứ comment bên dưới để mình sẽ hỗ trợ anh em hết cảm ơn anh em xem clip chào tạm biệt anh em